à, xin chào tất cả mọi người em à, buổi tập thấy mệt không có có đúng không thì bây giờ à, trước mặt em là thấy nhiều thực phẩm bổ sung không rất nhiều rất nhiều đó. ở đây là một bộ này hai bộ này ba bộ này bốn bộ này năm bộ nè năm bộ này nó có một đặc điểm chung nó đều là ba sản phẩm nên nó tạo ra một cái trend trên mạng xã hội gọi là bộ ba phần thấm đó là khái niệm mình đặt ra đó là ba loại thực phẩm bổ sung căn bản để để cho chúng ta theo đuổi cái sự nghiệp tập luyện cho nó hiệu quả vậy thôi thì bây giờ ba bộ này căn bản nó sẽ là cái gì đó nó sẽ gồm hai loại sau đây thứ nhất là em cần phải có một loại thực phẩm bổ sung giảm mỡ đó giảm mỡ để mình tập để hỗ trợ mình giảm mỡ chứ còn mình tập thấy bà nội luôn mà không có cái gì hỗ trợ giảm mỡ thì nó phí cái buổi tập của mình nó thì mà trong thực phẩm bổ sung giảm mỡ nó có hai loại một loại có kích thích và loại không kích thích đó thì hai cái loại này nó ghép chung với nhau và thêm một loại là BCA hoặc là EAA để cho nó phục hồi cái thể lực của mình cái loại mà em uống trong tập này cái loại này em ăn uống nè là cái a à, đó là có nó trong buổi tập em mới đỡ mệt wow. chứ không em vô em tập chút xíu cái em mệt cái em tuột từ ví dụ như em tập được 3 set đi xong cái em mệt quá cái từ set thứ bốn cho đi nó bị đuối sức luôn thằng này em thấy tập sung quá à đó là nó xong hiệu quả trời đất ơi em tập ở phòng ghim chúa nó phải khác chứ còn tập phòng cỏ thì thôi nó, đâu nó, nó, nó thứ nhất là em không có đủ không có trang bị đủ cái cái lượng kiến thức nó để cho em có được buổi tập hiệu quả bây giờ nói em nghe em đã bỏ thời gian đi tới phòng gym tầm tiếng thì kiểu gì đó một tiếng nó phải là hiệu quả hết một tiếng chứ không thể nào một tiếng nó hiệu quả được có 10 phút đầu à xong rồi 40 phút sau 50 phút sau là toan nó thì giờ à, anh cũng không nhớ cách đặt tên của bộ ba này mà tạm gọi là 1245 đi đây là ví dụ như giới thiệu em loại CLA cái loại đồ mini này nó rẻ nó thì à, cái này là kêu là đốt mở không kích thích nó nó rẻ vậy thì nó sẽ ghép với một cái loại là lipo đó lipo màu đen nè thì kêu là lipo plus cái loại này là cái loại ờ, thực phẩm bổ sung đốt mỡ kinh điển của hãng Nutrach, đó, hãng Nutrach là hãng anh chụp hình với ờ, trong kia đó đó Nutrec trong đó đó năm cái bộ này nó khác nhau về giá tiền thôi căn bản nó khác nhau về giá tiền thôi chứ còn chức năng của nó thì đương nhiên tiền nào của đó đó thì cái loại này là không kích thích nó là CLA kết hợp với Label Plus rồi kết hợp với BC 6000 đó. thì nó, bộ này anh nghĩ chắc rẻ yes. sinh viên có thể mua được không anh được dư sức bán số mua cũng được rồi cách dùng cách dùng thì giờ nói về cách dùng của bộ ba bộ ba đó thì cái loại này nè nè nó là loại này pha cho uống loại này viên bỏ miệng uống thì à, cái này là không kích thích ok cái màu trắng này không kích thích cái này là kích thích thì cái không kích thích này à vì kích thích ở đây là cái gì kích thích đây nó có cà phê có chất cà phê làm cho mình mình tỉnh táo á, mất ngủ đó rồi cả hai cái loại này đều có tác dụng là nó nó nó, nó tăng cái sự trao đổi chất để cho em tập trung đầu óc não niết này nọ kia đó là nó linh hoạt hơn đúng rồi nó sẽ đốt mở trong ngày luôn 24 giờ luôn ngủ ngủ cũng đốt nữa ví dụ đây này em này à. chút mỡ một chút xíu này này đúng rồi nó sẽ đốt nó sẽ đốt là... nó sẽ đốt chút chút chút chút chút chút chút wow. nó đốt chút chút chút chút chứ không phải là vô là giảm một tháng 10 kg nha nó là không nói vậy à nó nó đốt chút chút chút một ngày nó đốt vài chục gram mỡ vài chục gram từ từ từ từ kết hợp tập luyện em tập càng nhiều đốt càng nhiều tập càng ít nó đốt càng ít đó thì cái loại này với loại này uống uống nha bây giờ cái này trong đây nó sẽ có liều nó em nhìn vô hướng dẫn sử dụng À, nó có hướng dẫn sử dụng bằng có. tiếng Việt luôn này Đúng rồi, có bằng tiếng Việt em đọc ờ, nó hướng dẫn sử dụng là mấy viên Như ở đây là hướng dẫn sử dụng là là một viên Vậy thì kết hợp một viên này Còn bên đây nó hướng dẫn sử dụng mấy viên Bên đây nó hướng dẫn sử dụng là một viên luôn Thì em uống một viên này kết hợp một viên này Bỏ vô miệng uống Lúc này em có hai cái giải pháp Một là uống bằng nước lạnh Còn nó bộ ba thì cái loại này nè Em nên pha vô nước Pha vô cái bình lắc giống vậy rồi á em lắc em sáng em ngủ dậy em uống luôn bữa ăn sáng uống nha sáng ngủ dậy uống luôn uống uh, uống lộn lộn lấy lấy hai viên này ra lấy một viên này ra chứ lấy một viên này đổi lên tay xong rồi pha một muỗng này vô đây lắp bập bập bập nhanh trên livestream rồi đó ý là cả ba cùng uống uống cùng một lúc luôn đúng rồi thì gọi là bộ ba wow tuyệt okay. quá ha đó xong rồi uống uống cực cực cái là đừng có ăn sáng nha uống xong giữ cái đó giữ cái đó lại chừng tiếng đồng hồ sau hai tiếng rưỡi gì đó đói nha còn trong trường hợp em làm theo cái cách này mà em cảm thấy uống vô nó sốc quá nó say sẩm anh đi ví dụ thôi có những người th thể trạng tao quá yếu đi không phải như em em nghĩ thành vấn đề nhưng ví dụ như quay phim đi thằng này nó quá kém rồi hai thằng luôn do sức khỏe và cơ địa của mỗi người nữa. đúng rồi nó quá kém rồi nó uống vô có thể là nó uống ly cà phê nó cũng cảm thấy say sẩm nữa thì thằng đó nó nên lót dạ trước wow. lót dạ trước có thể bằng bằng xôi hay bằng ờ, đồ ăn hay cơm kiết gì đó hay là th thậm chí có tiền là mua đồ tiên đi mua đi để uống đó rồi vậy là buổi sáng là xong phim hai thằng này rồi nha rồi tới buổi trưa ăn cơm nước bình thường đó rồi tới buổi chiều dòng lại làm lần nữa khoảng chừng 2 giờ à ý là một ngày phải uống hai lần ờ nhưng mà mới đầu á thì có thể ngày uống một lần cho nó quen nữa. ờ đúng rồi cho nó quen rồi sau đó ờ, tuần thứ hai á thì mỗi mỗi tuần nó uống hai lần nói chung cái này á, thì khi mà các bạn mua hàng á, thì sẽ có nhân viên sale nó mới rất là kỹ à, chú đáo vậy rồi còn cái loại này cái loại này á, thì có thể uống trong tập uống trong tập hay hoặc là em đi làm văn phòng á lúc nào mà về em cảm thấy mệt mỏi á hay là lúc ừ cảm mệt mỏi căng thẳng pha muỗng rau muốn vậy thôi nó thì cái đó là cái chung của bộ ba còn mỗi bộ ba thì nó thay đổi cái sản phẩm thôi chứ đâu có gì phê hết á giống như giờ bộ ba thứ hai đi em sẽ nhìn nè bộ ba thứ hai là cái bộ này nó giờ nó chơi hàng đắt tiền hơn label 6 vẫn giữ nguyên giống bộ đầu tiên nhưng mà cái này nó nó thay là cái COA này nó thay bằng cái Steam Re mà cái Steam Re này, này nó mắc tiền mà nó cao cấp hơn cái này vậy thôi rồi tới cái hũ PCI 6000 nó sẽ thay bằng EA cộng thì cái loại này nó mắc tiền loại đó à. vậy thôi à chức năng của nó là giống nhau rồ hơn thằng này mắc thằng này chức năng ok hơn tại nó mắc tiền hơn loại nó xịn hơn ý là nó sẽ đốt mỡ nhanh hơn ờ à. đốt đốt mỡ nhanh hơn hiệu quả cái này là ừ. viên đúng không đúng rồi hai này là viên rồi cái này là là bột pha như là cái đó. bộ một đó là đây cái bộ thứ hai thì những cái những cái bộ mà anh nói nãy giờ nam nữ đều uống được nam nữ được. đó chỉ có trừ những người phụ nữ mang thai rồi có ờ mang thai thì ok đúng rồi mang thai trong bú thì ờ, phải có bộ khác rồi giờ quay ra thì cũng cũng chả có gì kia nó cũng ha em thấy cái này nó giống cái kia không giống giống nó giống mà nó khác nó giống được cái bột black nó giống được cái bia sáu ngàn nhưng mà nó khác cái này chỉ là cái sự thay đổi thôi không có gì cách dùng y cha cái giá của nó lại cao hơn đúng không chắc chắn rồi giá nó cao hơn cái giá đầu tiên chắc rẻ nhất rồi đó rồi xong rồi tới à, hai này hai này có sự đặc biệt hai này có sự đặc biệt ba thằng nãy là nam nữ đều uống được nhưng mà thằng này là chuyên nữ nha à chuyên cho nữ uống thôi đúng không nó nam có, không nó có live block for her là chuyên cho nữ thì uh, nữ thì rất có những cái nội tiết tố rồi chu kỳ kinh nguyệt rồi nhiều khi uh, da dẻ đồ á nhiều khi có, có có những người phụ nữ người ta bị mẫn cảm người ta uống đồ của nam á không phải đồ của nam mà uống cái đồ này nè nó sẽ kén nó bị khô da hay nó bị gì đó cái nội tiết tố nó khác nhau ừ rồi cái này thì nó chuyên cho nữ thì nó giải quyết những vấn đề đó thôi yes. đó Vậy là nếu mà là em thì em sẽ chọn bộ này đúng không? Đúng Ví dụ rồi. em mà có bồ chẳng hạn thì cũng không thể sử dụng chung được đỡ hao Đó Ờ à, Thì ok Còn ví dụ như anh nghĩ là nếu mà một người phụ nữ bình thường như em á Thì ok dụng này cũng được chả sao Còn ví dụ như người phụ nữ mà nó mẫn cảm quá đó Nó, nó bị này bị kia nhiều quá thì ta nên dụng này tốt hơn nó chuyên cho nữ Vậy thôi à yeah. Dạ. đó. Rồi cái bộ này cũng chuyên cho nữ luôn nhưng mà cách phối sản phẩm nó khác ừ. Cách phối sản phẩm nó khác đây cái khối hoa nó khác đây nó chia nhà nữ nè nó lại black for her rồi dùng cái cái này thì nhìn nhìn sơ sơ qua cái loại bên trái này sẽ rẻ hơn loại này nó mà thiền thứ mấy trăm mấy trăm cộng lại đó chắc ừ, triệu ngoài hai triệu hai triệu gì đó Có. là nó sẽ sử dụng được trong vòng một tháng đúng không đúng rồi chu kỳ một tháng. tháng mà nó giúp mình thứ nhất là đốt mỡ này ừ. giúp mình đẹp hơn tỉnh táo nữa tỉnh táo hơn tỉnh táo tập trung làm việc kiếm tiền nhiều hơn, hơn. kiếm được nhiều tiền hơn thì à. em ờ. nghĩ là nó cũng vừa với túi tiền của mình đó nãy giờ là anh anh anh chia sẻ em cách sử dụng này nọ các thứ còn em muốn coi anh sử dụng á thì em có thể coi livestream của anh á trước khi livestream bao giờ anh cũng uống bộ ba hết yeah. Dạ. trước khi livestream bao giờ anh cũng pha cái này sẵn một muỗng nè yes. Dạ. vô bình này rồi xong này mình uống rồi đúng không ờ à, xong rồi cái bộ của anh là bộ xịn nhất bộ anh là lấy bộ trắng đen luôn đây bộ anh là bộ này luôn nè thì anh pha cái này là ba viên cái độ trắng này anh pha ba viên lần nè cái loại này một viên đổ vô tay tổng cộng là 4 viên đó, tổng là 4 viên xong anh uống xong anh uống uống bằng này luôn nè uống bằng cái cái loại này pha ra nè ờ xong nên là dùng cái nước ừ. đó để mình uống cái viên này luôn ờ ừ, xong tiện quá ha xong rồi cái anh uh, ờ, livestream chừng tiếng đồng hồ tiếng đồng hồ xong cái anh chuyển qua anh uống thêm lean body nữa ờ. hoặc là true fit đó một trong hai loại đó Thẳng anh đâu có ăn sáng đâu Tại xong rồi chút xíu uống đều cao tập luôn à em cũng có coi livestream của anh nhá thấy anh thứ nhất là tỉnh táo này phản xạ rất là nhanh là à. anh cũng gọi là có bí quyết hả hả ừ, đúng rồi wow đó rồi à, nói chung á là nãy giờ năm cái à, cái cái cái stack này á là anh giới thiệu ra đó anh giới thiệu cho cho em và các bạn hiểu thêm về thực phẩm bổ sung rồi về dụng dụng tập chứ anh không thể nào anh bỏ tiền ra anh tặng em được dạ. cái này là phải bỏ tiền túi ra anh mua đó em phải bỏ tiền túi ra anh mua tại là sản phẩm mà giờ anh tặng em kỳ quá nó tạo ra tiền lệ rồi mốt uh, mấy bạn khác tới đây cứ xin anh hoài anh bán cũng được nha anh <laughs> thôi đã thông cảm nhưng mà em đã lặn lội đường xa mưa mưa phùng lầy lội này nọ từ ờ, Bắc vô Nam này nọ ghé phòng gym của Nhi Nguyễn tập để cảm nhận những cái thiết bị Mỹ Đế hay em cảm nhận được cái con người thực thụ của Nhi Nguyễn ngoài đời thì anh cũng không có quà cho em nó cũng kỳ thì anh sẽ tặng một cái món quà khác mà món quà này nó còn ý nghĩa hơn cái cái dòng tiền em bỏ ra để mua thực phẩm bổ sung mua súp nữa đó bây giờ anh sẽ tặng em một món quà mà tập này được trải nghiệm này và biết được rất là nhiều kiến thức mà vẫn còn được tặng quà nữa không cũng tùy người tùy hoàn cảnh nữa không không nói chung được nói vậy thì người ta kéo tới đây người ta tập hết rồi. tao biết chứ chết anh luôn không rồi có quà tặng ngồi chờ xíu đi bí mật quá trời đây đây là cái tạ wow. đặc trưng của thần online đây là cái tạ chrome rất là đắt tiền chứ nó nó không phải là cái tạ bình thường anh thấy trong phòng tập đúng chỉ có phòng cao cấp nó mới có tạ chrome này thôi và anh đó là phấn son tặng cho mỹ nữ mà bảo kiếm tặng cho anh hùng anh em mình có cái duyên đó là Zimmer em biết anh anh biết em thông qua chữ Jim yeah. Dạ. thì anh nghĩ cái món quà này tặng sẽ rất có ý nghĩa và à, nó sẽ đẹp người phụ nữ tao cầm một tạ này sẽ duyên dáng và sẽ đẹp hơn và kết hợp với bộ đồ THOL của anh tặng em thì đó là món quà có ý nghĩa hơn so với những cái này cái này thì chút ra mua đi em chút ra thẻ mua này nọ thôi chứ đâu có gì đâu đâu đi đâu tặng rồi thì video cũng xin được khép lại đây à, cảm ơn bạn theo dõi video hay thì mua súp đi ba like xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài